Anh ơi, cho tiền em mua thẻ yêu cực được không? Anh hết tiền rồi, dịch bệnh anh không có đi làm được Đi mà, nghe nha Em ốp đây, chị nữa mua cho không biết tay Ờ, em Thề luôn á là anh nhìn nhận là nhỏ này đang lợi dụng em chứ không có yêu đương gì đâu, anh nói thật luôn á Thôi anh, chuyện của tụi họ kệ đi Ủa mà mày quen nó bao lâu rồi? 4 tháng rồi, đợt em chơi với bạn em gặp nó ấy cứ mỗi tháng là xin thẻ vô cực hoặc sự kiện nào mới ra là xin em thì mấy tháng nay dịch bệnh có làm được gì đâu thì đó nói nó lợi dụng mày mà mày cứ làm sao đó trên đời này bao nhiêu đứa con gái không yêu yêu ngay con nhỏ lợi dụng như thế mà vẫn cắm đầu yêu tao chịu à thôi anh kệ đi nói cũng có được cái gì đâu em nghĩ không phải gì đâu quen 4 tháng rồi mà thôi anh chị chơi đi thôi anh chịu đó hôm trước chơi game chung á anh thấy như này giữ còn sang hơn gì nữa thế mà vẫn cắm đầu yêu được bán gì tại vậy không bốn rồi kìa anh nói nãy giờ mạng anh lắc mà Có chơi được đâu Ngu thì nói đại đi biện minh cái gì Trời ơi mày người yêu nó mày chữ nó như con vậy mày Chị thấy em hơi quá rồi đấy Hai anh chị im đi chị có hai anh chị hả Thôi anh chị không sao đâu Thôi mau đây không muốn chơi nữa Ê, tôi đang lên tôi chiến nghe đừng ao nghe Ê gội xong nào em ơi Đậu xanh leo lên từng sao cực khổ Gớt nước mắt mình ăn cao luôn rồi bốn tháng qua nhiều khi người yêu em nó chửi em về em cũng gán nhịn để giữ hạnh phúc Giờ kiểu nó sợ mất nhỏ đó lắm đúng không anh? Anh cũng không rõ đó nhưng thật sự là anh nói với mày là Sang Trên đời này thiếu gì gái mà mày không yêu Mày yêu ngay cái con mà nó chửi mày Rồi nó lợi dụng mày như thế mà mày vẫn cấm cái đầu mày Thôi tôi thua rồi chịu rồi Mất nó rồi em chắc mất hết tất cả rồi Anh ở trên chưa cương quay anh ở bên nhà Anh nói hôm trước rồi mà dịch bệnh anh không có đi làm được Tiền ăn cũng không có nữa cái gì mà xin tiền sang qua đó anh đó em em có nghe nó nói là mấy tháng nay nó cứ đi làm được không mà sao em xin hoài vậy đáng lẽ người yêu với nhau phải thông cảm cho nhau chứ ủa thì sao giờ nhìn lại mới biết trước kia anh tuấn tốt như vậy em đừng có hở xíu rồi nhắc người yêu cũ trước mà anh được không trời mày đang yêu nó mà mày nhắc được người yêu cũ của mày luôn hả chị là con gái chị không hiểu lỗi em luôn á ủa không đúng à nếu như tốt với em thì em nhắc làm gì em biết say có lỗi cãi nhau cái gì cũng mong anh chị đừng có xí bỏ vào em nói vậy chịu rồi lúc đầu ở trong nhóm là anh mời anh sang chứ không có mời em và mua đích vô đây chơi chủ yếu là vui thôi chứ không phải là vô đây anh em chửi nhau với anh sang anh không tốt có điểm gì hay là em chỉ mở miệng ra là tiền em đừng có mang đồng tiền làm liên lỉ tới anh phúc được không anh đã cố gắng thời gian qua rất là nhiều rồi anh làm tất cả cho em như vậy rồi mà em còn không nhận ra có thấy anh với mày không yêu nhau là cùng nhau vượt qua chia sẻ cho nhau chứ hở tí là tiền tiền tiền nó mất đi cái giá trị tình yêu người ta đánh giá em là một đứa lợi dụng nữa đấy cái ơi bây giờ em đổi tên em ao quân đòn em giúp anh một chuyện được không chuyện gì anh nghe nè Bây giờ nha em thối luôn quân đòn Em đổi tên mới Anh chuyển cho em 15 triệu Mà chuyện gì đấy Nghe đã vậy Đừng có dội mờn anh chuyển cho mày giúp anh Chứ không có cho mày đâu Thấy tiền là tôm tớp với cha con người yêu của thằng Sang à À mày biết con người yêu của thằng Sang đúng không Bây giờ mày cố gà gẫm nó Và mày cho tiền theo muốn nó cho anh Nếu như mà nó chấp nhận yêu mày á Là nó phản bội thằng Sang rồi Và một thời gian sau mày đá nó cho anh À rồi hiểu luôn Chuyện nhỏ Nhỏ này em biết mà Cái này thì đúng bài rồi Qua xe với người yêu nó cãi nhau sáng giờ nó có nói năng gì em không Hôm qua giờ Sang nói em Nó không nói lăng gì đến Sang hết đã anh xéo đen gà nhắn tin cho nó Sang ơi à, bây giờ anh với mày thử lòng nó Anh cho người gà gẫm cũng như là cho tiền nó Nếu như mà nó chấp nhận á Thì anh nghĩ mình nên từ bỏ được rồi đó Em hiểu rồi anh Mà em nghĩ nó không phải là người vậy đâu Mặc dù nó yêu em vì tiền nhưng mà em tin nó Thôi em ơi đừng đặt hy vọng vào nó nhiều quá Nhưng em cũng muốn thử lòng nó xem